Em rất lên body, lắc lắc lắc lắc lắc em lắc em rất lên body, đi đi đi đi đi đi đi lắc đi lắc lắc đi lắc giờ đây lẽ loi mai mang chờ em người ơi Đêm bao cơn mưa qua trong lòng anh thêm bao nhiêu xót xa Tìm đâu lời yêu dấu đã trao khi vừa yêu nhau Anh không trông mong chi riêng một đêm thôi em mơ đến anh Về đây vòng tay ấm bao ngày anh chờ mong Em ăn cơm bằng mũi Em thích đi G63 năm xị mở cho một bài nhạc nhảy coi okay. vô phương trời nào riêng mình anh giờ đây lẽ loi mai mong chờ em người ơi Đêm bao cơn mưa qua trong lòng anh kém bao nhiêu xót xa Tìm đâu lời yêu dấu đã trao khi vừa yêu nhau Anh không trông mong chi riêng một đêm cuối em mơ đến anh Về đây vòng tay ấm bao ngày anh chờ mong nhớ thương em hoài mong biết rằng trái tim em giờ đây đã thuộc về ai xa mãi rất xa đêm bao cơn mưa qua trong lòng anh thêm bao nhiêu xót xa tìm đâu lời yêu dấu đã trao khi vừa yêu nhau anh không trông mong truy riêng một đêm cuối em mơ đến anh về đây vòng tay ấm bao ngày anh chờ mong